Hello cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta chơi đàn chỉ thần công nha. Nào, đặt một đô trên 4 nha. Ok, lệnh này mình sẽ đặt tăng. Ngày hôm mấy ngày uh, hai tuần nay các bạn đã kiếm nhiều với WeFinex chưa ạ? sàn ờ, sàn wifi next bây giờ là mới được update thêm mấy mục nữa này ngon này à, chúng ta còn 16 giây chờ kết quả nha nếu như lệnh này mà chúng ta thua đúng không đấy mình đặt là tăng đúng không nếu như lệnh này chúng ta thua thì chúng ta sẽ gấp thép lên là hai phần trăm mình sẽ chơi theo phương pháp mà tinh ngôn quản lý vốn đa tầng một hai bốn hai bốn tám đó ok bây giờ chúng ta sẽ với cái phương pháp này thì các bạn chỉ cần là nhìn các cái giọt nước ở phía dưới này thôi Đấy. chứ chúng ta cũng không cần quá quan tâm về cái cái thị trường cái biểu đồ ở phía trên này nha đối với cái phương pháp mà hôm nay mình chỉ cho các bạn ý nó có tên gọi là đàn chỉ thần công thì các bạn sẽ phải chú ý chú ý là lịch sử của nó này đấy nó sẽ phải có yêu cầu gì yêu cầu là có các cặp các giọt nước này màu cùng màu 2, 3 hoặc cả 4 cùng màu nhá. Các bạn để ý đấy. Thì các bạn sẽ chơi theo được cái phương pháp này nhá. Đó. Đấy lịch sử của nó. Đấy, ở đây đối với việc là có hai cái giọt nước, cái dãy thứ tư này đúng không ạ? Là hai cái giọt nước màu đỏ đúng không? Mình sẽ chờ qua một lệnh này và lệnh tiếp theo mình sẽ đánh màu đỏ. Mình sẽ chờ qua một cái lệnh này trước đã nha. Đó. Thì mình sẽ nhìn theo mình sẽ nhìn theo là hai cái dãy ở ngay bên cạnh của nó hai màu đỏ đúng không thì mình sẽ đánh bây giờ là lệnh này mình vừa thua một lệnh lúc nãy rồi đúng chưa thì bây giờ mình sẽ đánh một lệnh là giảm để dựa thêm dựa theo hai cái giọt nước này đây tín hiệu này đó các bạn để ý nhá nhìn thấy ví dụ như là mình ví dụ như là cái dãy thứ hai này là nó là bốn nến xanh đúng không và dãy thứ ba là nó sẽ ra ba nến xanh nếu như các bạn nhìn theo ở cái dãy thứ hai này đấy nó có bốn nến xanh cùng màu với nhau đúng chưa thì các bạn khi mà đặt lệnh thì các bạn sẽ cứ biết là dòng theo ok vậy thì lệnh này là bình thường ấy thì là lệnh này nó đang là lệnh đặt và lệnh này là lệnh kết quả lệnh này là lệnh đặt này cái này là kết quả vậy thì khi mà đến đến đây đến đây thì các bạn sẽ đặt các bạn nhìn xem là nó có hai và ba dòng nước cùng nhau ok mình thắng rồi đấy đấy nó sẽ ra là hai đỏ đấy đây nó đỏ đây này cái tín hiệu của nó này là các các giọt nước cùng màu liên tiếp với nhau đấy đối với cái trường hợp là khi mà nó ra xanh đỏ xanh đỏ là nó đang binh bong đúng không ạ thì tức là chúng ta sẽ không vào lệnh nữa mà chúng ta sẽ chờ xem là cái dãy này cái dãy tiếp theo này nó sẽ ra lệnh nào nhá các bạn nhé nó phải đạt đủ cái yếu tố là cái dãy phía trước nó là phải có hai ba hoặc bốn cái giọt nước cùng một màu mọi người nhá Đấy thì chúng ta sẽ chơi theo được cái cái cái phương pháp là đàn chỉ thần công này được ví dụ mình lại tiếp tục đặt một đô đi ok nếu như cái dòng này dòng nước này nó ra màu xanh đấy nó ra màu xanh nhá thì đối với khi mà sang phía bên này thì chúng ta sẽ đặt là màu xanh nha những gia đình bất khả sức trải nghiệm thực sự với Omomatic Combo. Nếu việc giao dịch có vẻ khó khăn, hãy xem xét giao dịch từ một khía cạnh khác, bắt đầu giao dịch trên phố thị trường. Khi mà các bạn giao dịch ở trên sàn quyền chọn nhị phân ấy, cái rất là quan trọng là chúng ta kiểm soát tâm lý và kiểm soát vốn, quản lý vốn. Đấy, chứ các bạn khi mà và các bạn đang chơi theo cái phương pháp nào thì các bạn sẽ chơi theo cái phương pháp đấy và khi thắng 1 đến 2% là chúng ta dừng. Bởi vì các bạn thắng 1 đến 2% mỗi ngày là một tháng là chúng ta có 20 đến 30% rồi. Đúng không ạ? Làm gì ra cái số tiền đấy đâu. Ok. Lệnh này mình sẽ tiếp tục đánh tăng nha. Bởi vì sao? Bởi vì nó xuất hiện ba cái giọt nước cùng màu với nhau ở hàng đầu tiên đúng không? Thì mình sẽ có quyền kỳ vọng là sang bên này nó sẽ là màu xanh. Đấy. Đây là cái giọt nước chờ, giọt nước chờ là giọt màu xanh này. Đây giọt nước chờ là màu xanh này. cả nhà đây chính là cái giọt này này đấy. đấy bây giờ nó mới hiện ra đấy thấy chưa đấy thì đây đây là giọt chờ thì đây sẽ là giọt kết quả thì mình sẽ nhìn sang mình sẽ nhìn gióng sang à nếu như cái giọt này là giọt kết quả thì mình gióng sang là nó sẽ có, có kết quả giống với cái cái cái màu ngay bên cạnh nó trước đấy là màu xanh thì ngay tại lệnh chờ này thì mình sẽ đánh lệnh tăng đó ok mọi người đấy thì khi mà chúng ta áp dụng theo cái phương pháp này dù là lúc đầu tiên mình cũng có thua một lệnh đúng không và chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần đi khoảng 2 đến 3 lệnh là nó thắng thôi rất ít khi nó xuống đến tầng thứ hai là uh, tầng lệnh là 2 4 8 và khi mà các bạn kể cả các bạn có thua đến lần thứ ba là lúc đấy là các bạn gấp 4 lần vốn rồi đúng chưa thì các bạn sẽ quay xuống tầng 2 là các bạn cũng sẽ phải đánh từ 2% nhá chứ chúng ta không phải là gấp gấp thép lên đâu nhá cả nhà nhá đây ok này mình vẫn có thể tiếp tục đánh ở dưới nó vẫn là màu xanh đúng không mình không đánh kịp rồi thì các bạn cũng có thể ờ, lệnh vừa rồi các bạn vẫn có thể đánh tăng được nến chờ của nó nó sẽ ra màu đỏ đấy nến chờ của nó là màu đỏ này cái phía trước này đấy và cái kết quả là nó sẽ là, là ở đây kết quả là cái giọt nước thứ ba này thì nó cũng có khả năng nó sẽ giống màu với cả cái cái màu của giọt nước thứ ba hàng bên cạnh hàng trước đấy đó nếu như nó là ra giảm nếu như nó ra giảm nhá không vấn đề gì hết thì các bạn sẽ chờ chờ đến tín hiệu tiếp theo thì các bạn sẽ gấp hết lệnh lên nha bây giờ nó ra giảm rồi đúng không tức là nó đang đi nó đang đi phá cái này rồi đúng không đấy thì các bạn sẽ chờ nhá thì chúng ta bỏ qua cái dãy này chúng ta sẽ chờ tiếp để chúng ta đánh tiếp Và ngoài cái việc mà các bạn tham gia chơi để kiếm tiền ấy trên sàn WinFinex ấy thì các bạn cũng có một cách khác, đấy là các bạn chia sẻ cái cơ hội kiếm tiền này cho người khác. Bởi vì với sàn WinFinex thì cái việc mà các bạn uh, rút nạp rất là nhanh chóng mà các bạn có thể chơi từ những cái số vốn nhỏ nhất. Đấy. Nạp thì các bạn cũng có thể nạp qua nhiều cổng nhá. Chúng ta có thể nạp qua nhiều cổng. Này, chúng ta có các cổng là cổng cổng win này trên sàn mua bán nhanh này cổng bit này cổng Bitcoin này, USDT và ETH thì quá là nhiều cổng để các bạn có thể rút nạp nha. Rất là đơn giản thôi. Các bạn cũng có thể là nạp thử để các bạn chơi thử nhá. Đó. Và đối với cái việc mà các bạn phải để ý cái vấn đề là thị trường của nó nó có phù hợp với cái phương pháp này hay không. Đấy. Thì các bạn sẽ theo dõi các cặp này, đấy, các cặp giọt nước này, đấy, trong lịch sử của nó là nó có cũng có ra các cặp giọt nước như này, đấy. Thì chúng ta có thể chơi được với cái phương pháp này nhá nè đây cặp này cặp này này cặp này đây này đó các cặp ở đây này ở đây này đấy và cái thị trường của nó thì không biến động quá mạnh bởi vì nhiều khi cái, cái phương pháp ấy nó sẽ chỉ là một cái phần trong cái cái tỷ lệ chiến thắng thôi còn cái rất là quan trọng đấy là cái yếu tố về kiểm soát tâm lý kiểm soát về lòng tham quản lý vốn đấy còn cái kỹ thuật hay là kỹ thuật phân tích ấy, hay là tất cả mọi thứ khác thì nó hai ba mươi phần trăm thôi còn 70 phần trăm cái quan trọng nhất là cái cái vấn đề tâm lý và quản quản lý bản thân của các bạn kỷ luật bản thân của các bạn nha chiếm tới 70 phần trăm về cái cái chiến thắng của chúng ta ấy. nên là chúng ta hãy cứ thỏa mãn với 1 đến ba phần trăm còn bạn nào mà chúng ta có thể cảm thấy khó để chúng ta có thể chơi được thì các bạn có thể tham gia vào các đội nhóm ví dụ như là đội nhóm của bên linh ok bây giờ chúng ta đã thấy tín hiệu đúng không hai cái nến xanh này đúng không lại cùng màu với nhau đúng không thì tiếp theo mình cũng có thể nào đặt tăng nha đấy đây sẽ là nến chờ này nến chờ nó có thể nó ra màu đỏ này đấy thì đến kết quả thì nó sẽ ở bên này nhá đấy đến chờ nó vẫn đang diễn ra nhá đấy thì khi mà các bạn đang làm đang thực hiện phương pháp nào thì các bạn chỉ thực hiện đúng với một cái cái cái phương pháp đấy thôi nhá chứ chúng ta không không có ứng dụng quá nhiều phương pháp vào với nhau nhá là các bạn sẽ bị tẩu hòa nhập ma đấy đấy ok đấy đến chờ nó màu đỏ đúng không hai cái đỏ đỏ đúng không đấy thì chỗ này là mình sẽ đánh ờ, đang chờ kết quả là mình vừa đánh tăng đúng không đó. nếu như kết quả ở đây mà nó không không tăng các bạn thua ở đây thì hoàn toàn ở dưới này các bạn có được có quyền là đánh một cái lệnh là màu đỏ mà giảm bởi vì là hai cái nến này ở ngay phía trước của nó là giảm đúng không ạ đấy mọi người thấy không ạ nếu mà các bạn ứng dụng theo đúng phương pháp và ứng dụng theo đúng cách quản lý vốn thì chúng ta sẽ không không hề khó để chúng ta có thể chiến thắng ở trên cái thị trường này mọi người nha không hề khó đâu rồi ok video clip ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi à đối với các bạn mà chúng ta thấy cái kênh kiếm tiền này ấy nó hữu dụng ấy và nó giúp cho mọi người có thể kiếm thêm được cái thu nhập mà nó không mất quá nhiều thời gian trong một ngày đấy ví dụ như vừa rồi thôi mình làm video clip này với các bạn cũng chỉ chục phút thôi mà đấy mình cũng đã kiếm được ờ, đâu đấy mấy phần trăm rồi đấy đúng không ạ thì nó không hề khó thì các bạn có thể chia sẻ cho các bạn khác và khi các bạn chia sẻ như vậy thì để các bạn có thể là được hưởng những cái hoa hồng về volume giao dịch của những người mà các bạn chia sẻ giới thiệu ấy thì các bạn hãy đăng ký đại lý phân quyền nhá nó có rất là nhiều lợi ích cho các bạn ấy các bạn nào mà muốn biết thêm thêm chi tiết hơn thì các bạn cũng có thể là inbox cho linh nhá rồi ok chúc uh, tất cả các bạn chúng ta có thể là kiểm soát được uh, cái uh, tâm lý khi mà chúng ta tham gia uh, cuộc chơi này và chúng ta kiếm tiền ở trên cái kênh là quyền Ờ, sàn quyền chọn nhị phân nha cả nhà ok bye bye cả nhà